Kính thưa đại chúng, câu hỏi thứ nhất từ bạn có nick là Nghiêm Thị T. Ở đây bạn ấy không viết rõ T gì. A-di-đà Phật, con kính chào Thầy ạ. À. Con xin được giới thiệu nick Facebook của con là Nghiêm Thị T. Con sinh năm 1955 ở Bắc Ninh. Tuy chưa phải là Phật tử của Chùa Ba Vàng, nhưng con rất thích nghe các video Thầy giảng vì hay và dễ hiểu. Nay con có một thắc mắc xin nhờ Thầy giải đáp giúp con ạ. À. Con trai của con sinh năm 1976, nó nghiện rượu quá nặng, suốt ngày say xỉn. Con đã dùng nhiều hình thức và khuyên bảo nhưng không có biến chuyển gì. Nay con xin nhờ Thầy giảng giúp con, nghiệp báo của con với con trai con như thế nào và làm cách nào để cho cháu nó bỏ được rượu ạ à? thưa đại chúng là cô t này nguyễn thị t này cô gửi câu hỏi à, cô nói là cô có một người con trai sinh năm 76, tức là bây giờ cũng đã là bốn mấy tuổi rồi, phải không? À, 45 tuổi rồi, có trẻ nữa đâu. Nhưng mà suốt ngày say xỉn. À, và cô cũng khuyên bảo nhiều, không thay đổi. cô cũng không biết làm thế nào. À, thì cô gửi câu hỏi về. Nên Thầy cũng xin chia sẻ với ờ, cô Nguyễn Thị Tê và đại chúng thế này. Thì chúng ta biết đấy, nghiện chính là nghiệp đấy. Ừ. Nghiệp tức là hành vi của chúng ta mà nó trở thành một cái thói quen rồi Ừ, đấy. Thế cái việc nghiện rượu cho đến nghiện các thứ khác, á phiền, xỉ ke, ma túy, vân vân nó cũng đều là một cái nghiệp, nó là biểu hiện của một cái nghiệp. À. Mới sinh ra đời có ai nghiện rượu đâu, có ai nghiện thuốc lá đâu, à, có ai nghiện ma túy đâu. Nhưng mà sau này do chúng ta tập dần, tập dần nó thành quen đi. Khi quen rồi nó tạo thành cái nghiệp nó có sức mạnh của nghiệp nó chi phối chúng ta đó. cho nên tất cả những người nghỉ nghiện đều là cái người đang bị nghiệp chi phối nó quen mất rồi đó. có rất là nhiều thứ nghiện à, nghiện rượu chè cờ bạc trai gái hút sách à, người xưa người ta gọi là tứ đổ tường đấy nghe không? Ừ, rượu chè này cờ bạc trai gái hút sách bốn cái này gọi là đổ tường nghe không? tứ đổ tường người ở đời mà dính vào cái này thôi là là hỏng hết cửa nhà tam nát hết Đó. đấy gọi là tứ đổ tường tiểu sắc tài khí Đó. từ xưa đến nay thưa đại chúng là con người ta nhiều cái dính mắc lắm ừ. cũng chính vì người ta không được rèn luyện không được tu dưỡng sống buông thả không có ý chí, không có mục tiêu trong đời sống cho nên ta mắc vào tất cả những cái này. Wow. Không có một cái mục đích gì cả. Những người mà mắc vào tứ đổ tường này thường là những cái người sống như vậy, rất buông thả, dễ dãi, rất là đam mê, tham đắm, hưởng thụ. Và hậu quả của những cái người đó nó rất là đau khổ cuộc đời không đi đâu đến đâu à, gia đình thì tan nát sự nghiệp thì đổ vỡ trí tuệ thì lu mờ thân bại danh liệt có khi rồi tai nạn à, nghiện ngập chỗ này đi ra đường là tai nạn rồi các cái bệnh tật nó đến rất là nhiều uống rượu nhiều thì chắc chắn là hỏng gan đó à, gan hỏng à, sinh ra các cái thứ bệnh rất là khổ cho nên ờ, người xưa ta nói tứ đổ tường là, là phá hết tất cả. Cho nên cái người mà có trí thì không nên dính mắc vào tất cả những cái này. Đó. Vậy thì bây giờ cô Tê cô hỏi là bây giờ con trai cô năm nay 45 tuổi rồi mà nghiện rượu như thế này chắc cũng nhiều năm rồi. Giờ làm sao để nó cai được đây? Quả thật, Thầy xin chia sẻ nó rất là khó. Nó cũng giống như những cái người cai nghiện ấy Thầy thấy cái tỷ lệ những người cai nghiện thành công, nghiện ma túy đó rất là ít vào các trung tâm, các trại cai nghiện xong rồi ra, một thời gian sau lại dính mắc. Nếu người đó không có được môi trường tốt, không có được một cái, cái, cái sự kèm cặp tốt thì rất dễ dính mắc trở lại. Vì chỉ một lúc mà yếu lòng hay một lúc là buồn chán là nó lại cái tập nghiệp ấy nó lại xuất hiện nó lôi kéo cho nên cái sức mạnh của nghiệp nó rất khủng khiếp thưa đại chúng nghiệp nó chi phối chúng ta thì tạo ra nghiệp vào wow. nhưng khi nghiệp đã tạo ra rồi thì nó lại có năng lực nó chi phối lại chúng ta đó thế cho nên người có trí đấy bậc có trí không nên tạo những cái nghiệp xấu nghiệp bất thiện Nghe cái nghiệp nó, nó, nó tự chi phối lại chúng ta chứ chúng ta có làm chủ được đâu như lúc nãy Thầy nói đấy, có ai nghiện rượu từ bé đâu, có ai nghiện thuốc lá, có ai nghiện ma túy từ, từ đầu đâu, mà do chúng ta tập, chúng ta theo bạn xấu, ở trong môi trường xấu, chúng ta tự mình tập, tự mình huân vào trong người mình, tự mình hút, tự mình trích, à, tự mình uống. rồi nó quen đi, một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần bắt đầu nó quen cái thân và cái tâm mình nó quen đi rồi lúc ấy là nghiệp chi phối rồi ừ. à, mà chi phối mạnh đó cho nên rất nhiều người phạm tội à, khi họ trở thành người nghiện ngập họ phạm tội không có tiền thì bắt đi trộm cắp có khi giết người à, mà có nhiều trường hợp là giết cả cha cả mẹ để để để mà lấy tiền để đi mà thỏa mãn cái cơn nghiện của mình Đấy, đại chúng đã, đã, đã nghe, đã chứng kiến nhiều những câu chuyện như thế này xảy ra rồi. Đấy, thưa đại chúng, rất nguy hiểm. À. À. Cho nên tất nhiên ấy, chúng ta tốt nhất là phải tránh xa những cái thứ mà nó khiến cho mình dễ nghiện. Cái gọi là ma túy đấy mà người ta gọi là ma, túy tức là say mê. Con ma nó làm cho mình say mê. À, dính vào nó cái là mình say mê ngay, chả kể là ai đâu cho nên tốt nhất là tránh xa nó ngay cũng giống như là điện ấy, đừng có sờ vào nó đừng thử xem điện nó thế nào thử là điện nó giật chết ngay <laughs> Đấy, mà có trí là biết cái nguy hiểm của nó để ta tránh ngay thì, thì an lành thế còn bây giờ tình trạng này tình trạng đã dính vào rồi thì sao đây đã trở thành con nghiện rồi thì sao đây quả thật ấy, thì thưa đại chúng là thầy cũng biết là rất là khó nhưng bây giờ mà lại câu này cũng lại là lớn tuổi rồi 45, 46 mà lại thanh niên mới lại khỏe mạnh nữa thì mẹ già rồi làm sao mà mà có thể giúp được đây có những trường hợp mà người ta cai nghiện đấy, người ta phải tự nhốt mình vào trong phòng những người có ý chí đấy không thì đến các trung tâm cai nghiện nhà đến trung tâm đấy thì không có cái điều kiện để chúng ta ta ta uống ta hút chích nữa cho nên nó nó sẽ lâu ngày thì nó cũng sẽ nó nguôi đi tất nhiên cái người mà không có ý chí thì rất khó không có ý chí thì không thể làm được việc gì cả đấy, đó đấy nhé thế thì ở đây thì thầy nói thứ nhất là cô tê này thì phải tìm cái môi trường tốt để cách ly vào không để cho cậu có tiền bạc nữa thì cái người nghiện này có tiền là nó sẽ đi thỏa mãn cơn nghiện ngay nên không để cho cậu có tiền thế rồi tìm cái môi trường tốt cho cậu ấy. À, à, và phải nói được với cậu để cậu cùng một cái ý chí tức là mẹ con phải cùng với nhau một ý chí mới được cậu phải nhận thức được cái nghiện của cậu là khổ à, là khổ thân rồi gia đình tan nát hết tức là phải ý thức được cái người ấy đầu tiên cái người nghiện này này phải nhận thức được cái nghiện của mình là rất khổ còn sau đó thì bắt đầu để tập để chiến thắng được cái cảm xúc của cơn nghiện. Đầu tiên là ý thức, phải ý thức được nghiện là rất khổ, à, nó là đau khổ. À, đấy, thân bại danh liệt, bệnh tật, mất hết tất cả, gia đình, vợ con tan nát hết. Ừ, đó. Phải ý thức được cái này là khổ, cái này là nguy hiểm, cái này là tai hại, phải ý thức được một cách rõ ràng trong tâm đã. Đấy, thế thì làm sao mà cô có thể nói để cho con cô nó ý thức được cái sự nguy hiểm, cái sự tai hại, tác hại ờ, của cái nghiện này. Về ý thức của nó phải giác ngộ được cái điều này đã. Sau đó rồi bây giờ bắt đầu mới có những cái phương pháp để giúp cho nó ờ, chiến thắng qua các cái cơn nghiện nó lên, cái cảm thọ, cái khổ thọ. Khi cơn nghiện nó lên, nó dằn vặt, nó khuấy đảo tâm hồn nó. Đó. Đấy nhé nhưng mà đầu tiên là được cái ý thức đã ý thức giác ngộ được cái nghiện là khổ rồi đã thân tàn ma dại ý thức được cái điều đó ừ, phải đặt cái đấy lên trên sau đó thì đến cái việc mà tập vượt qua các cái cơn nghiện cái cảm thọ của nó Nghe thì ở đây thì vượt qua cơn nghiện thì bây giờ người ta cũng có một số các cái loại thuốc và cái thuốc nó hỗ trợ đấy, để mà à, cai nghiện đấy. đấy thì cô có thể mua cái thuốc đấy về cho cháu nó uống nghe không uống để cho nó dịu đi hoặc một số ăn người ta có thể như là ăn kẹo hay ăn cái gì đó đó cũng giống những người cai thuốc lá và cai thuốc phiện đấy họ cũng có những cái, cái, cái, cái, cái thứ mà thay thế vào để cho nó thay thế cái cảm giác đó đấy, đấy, cảm giác đó thay thế cái cảm giác đó bằng một cái cảm giác khác nó gần gần như vậy nhưng nó nhẹ hơn để nó chuyển hóa dần dần con người nó là thế cái tính đam mê cái tâm nó si mê nó cứ, nó cứ đam mê vào những cái cảm thụ như vậy khó lắm đấy thầy biết là khó nhé đấy. thế thì cái này là cả một công phu và à, cả một cái quá trình cô ở đây thì cô cô hỏi thầy là là là nghiệp báo của con với con trai con như thế nào à, đương nhiên thầy nói là mình có cái người con như thế này thì mình với nó cũng là cái duyên nghiệp chẳng phải là tốt rồi nghe không con người ta ngoan nó hiếu thảo nó thương cha thương mẹ không? nó làm nó lo lắng cho cha mẹ đấy là những người con có hiếu và nó đấy là cái, cái, cái duyên lành còn sinh ra đứa con mà nó như thế này tầm này tuổi rồi mà vẫn làm cho, cho mẹ cho cha khổ thì mình biết là mình với nó là, là cái nợ với nhau rồi nghe không nợ nó đến thế nhưng mà nợ thì nợ và bây giờ cái vấn đề là thực tế vẫn phải giúp để cho nó chuyển hóa nó cai nghiện thế thì cô phải tạo cái môi trường cho nó cách ly những cái môi trường xấu, bạn xấu, xa cái chỗ có rượu mà không có tiền nữa đi. Đấy, đấy là những cái rất căn bản. Thế rồi giáo dục để cho cháu nó hiểu được, nó nhận thấy ra được cái khổ của cái hậu quả của cái việc nghiện. Đó, xong bây giờ là đến cái việc tiếp là giúp đỡ, hỗ trợ cho nó để vượt thắng các cái cơn nghiện. Ừ. Nếu cháu mà nó biết học thiền, tu thiền nữa thì rất là tốt chính mà biết tọa thiền á, thì cái tọa thiền nó giúp cho chúng ta vượt thắng cảm xúc của những các cái ham muốn rất nhiều. Đấy, nếu bảo cháu nó có thể, nếu nó còn một chút minh mẫn thì bảo cháu nó tìm học về thiền, đến cái môi trường nào đấy người ta hướng dẫn về thiền cho cháu, nên rất là tốt. Đã có rất nhiều các cái trường thiền người ta cai nghiện cho nhiều người nghiện rồi đấy, à, cai nghiện do cái năng lực của thiền định giúp cho các cháu nó vượt thắng được cái cảm xúc ờ, ham muốn của các cái cơn nghiện đấy nhá đấy là một số cái biện pháp ừ, mà thầy cung cấp thế còn ở đây có một cái trường hợp nữa nó có thể xảy ra tức là do phần tâm linh họ tác động cái chuyện này thì bản thân ở chùa cũng đã chứng kiến tức là có những cái vong linh nó là oan gia trái chủ báo oán đối với cha mẹ và con cái, giữa cha mẹ và con cái, hoặc là oan gia trái chủ của chính cháu này, nó khiến dẫn dắt cháu này đi vào con đường nghiện ngập. Cái chuyện đó cũng đã có và đã xảy ra. Nó làm cho nó ốp vào, làm cho tâm trí nó mê muội, nó chỉ nghĩ đến những cái, cái nghiện ngập thôi. Đó, nó phá nát gia đình, phá nát kinh tế, đây là do oan giái chủ. Thế thì cái trường hợp này, nếu mà là trường hợp này thì có thể tu tập vào để, mà hồi hướng hóa giải con giái chủ này thì cũng sẽ trợ duyên giúp cho cháu nó nó cai nghiện được rất là tốt. Đấy, cái chuyện này đã có nhé. Không phải là không có những vong linh mà nó tác động khiến cho mình đam mê vào những cái này cái sức của thế giới tâm linh nó cũng rất là mạnh đó, cho nên nếu mà ờ, cháu mà nó có vào cái trường hợp này á, thì gia đình sẽ ờ, tu tập làm lễ cho cháu hồi hướng phước báo cho cháu để có thêm phước thì nó cũng sẽ nhận ra được những cái nguy hiểm của nghiện ngập rất là nhanh người ta gọi là phước trí tâm linh mà khi mà phước nó đến thì tâm linh nó sáng suốt ra nó nhận thức ra được để nó từ bỏ Thế thì cái này thì phải tu tập, có chương trình tu tập, hóa giải, oán kết với có ăn ra trái chủ tác động trên cái thân về cái việc, cái nghiệp nghiện ngập này nha Nếu mà cháu nó là cái trường hợp này thì, thì mình sẽ dùng cái phương pháp tu tập tâm linh để chuyển hóa. đó. Thế còn nếu không phải thì những cái biện pháp trên Thầy nói là cách ly, tạo môi trường này, nghe không? tốt cho cháu không nên cho cháu có tiền thế rồi à, giác ngộ để cho cháu thấy được cái sự nguy hiểm của nghiện ngập thế sau đó cho cháu uống thuốc hoặc là cho cháu tu tập thiền định đấy là những cái mà, mà trợ duyên rất tốt để cháu có được một cái năng lực để mà cai nghiện còn cái việc mà nếu có thế giới tâm linh tác động thì sẽ theo cái chương trình tu tập ở chùa có cái chương trình tu tập để hóa giải cái phần oán kết mà lôi kéo mình vào cái việc nghiện gặp này nhé